và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán này phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 17 tháng 12 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé Thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình Đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái à, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các, các bạn hãy cho mình xin một nút like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 nhất to thì ra 61 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều hôm nay đầu năm bạn ít 7 bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 43 vào kép 44 các bạn nhé đó đặc biệt thấy ra 86 rồi mình điểm sơ qua một chút vậy thôi nhé tránh làm mất nhiều thời gian của các bạn thì cũng như thường lệ thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này thì hôm nay cũng rất là vui rất là tưng mừng rực rỡ khi mà đọc thủ đề 86 này nó cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ngày hôm nay thì đọc thủ đề 86 rồi các bạn nhé đây mình sẽ tô đến cái đoạn hôm qua qua mình chốt số cho các bạn đây độc thủ đài 86 này nó ngày hôm nay nó đã nổ tưng bừng rực rỡ đã đưa các bạn mà hôm nay đã trùng máu và à, theo mình ở trên video thì các bạn đã về bờ một cách ngoạn mục nhất đấy à, thì hơi đáng tiếc một chút khi mà cái bạch thủ lô vip ngày hôm nay thì à, chúng ta chưa ăn được ở trên video nhưng mà kéo lại thì à, những bạn mà tin tưởng những bạn mà đã vào nhóm của tứ nương ở trên zalo thì ngày hôm nay đã về bờ ngoạn mục với độc thủ lô 43 hai nháy các bạn nhá đấy còn ở trên video thì bạn nào mà ngày hôm nay ăn được cái độc thủ đài 86 này thì các bạn hãy để lại bình luận xuống bên bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé đấy đây mình còn bây giờ thì mình sẽ công bố cái nhật ký zalo cho các bạn xem đấy ạ cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì là ngày hôm nay do trục chặt nên mình không mở được cái nhật ký zalo lên cho các bạn xem đó thì ngày hôm nay thì các bạn cũng đã ăn được hai nháy độc thủ lô 43 rất là tưng bừng rực rỡ luôn và các thành viên ở nhóm tứ nương của mình họ rất là vui họ đang lên cảm ơn mình rất là nhiều mình cũng đang cảm thấy rất là hạnh phúc đấy như ngày hôm qua mình cũng nói với các bạn và ở video nào mình cũng nói với các bạn đó là các bạn lên vào zalo lấy số bởi vì ở zalo ấy thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian để soi cầu ấy sau giờ quay hôm nay tận buổi chiều mai cơ mình sẽ có thời gian để soi xét cầu kèo thì nó sẽ tìm ra được những cái con số mà có cái khả năng ăn cao nhất và đặc biệt là nó không bị giam số các bạn nhé đấy à, 0963236194 mình xin nhắc lại là à,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 à, đây à, ngày hôm nay ngày 17 à, tháng mình xin lỗi ngày mai ngày 17 tháng 12 này, mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 4 và đọc chủ đề là 242 và bạch thủ vip sẽ là 0220 cái dàn đề rút gọn của mình thì mình sẽ có 22 này 020 121 252 292 44 040 343 454 và 464 thì à, hy vọng là ngày mai nó sẽ tiếp nối được cái cầu này à, sẽ nó sẽ nổ cả cặp hai nháy ba nháy để đưa các bạn về bờ an toàn nhé các bạn mà trùng máu với mình thích những con số này thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn xem để tham khảo thôi và ai mà đang bị à, loạn cầu bí số đang xa bờ muốn tham khảo những cái số kín mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963 236 194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ lương của mình các bạn nhé còn bây bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây chúc các bạn ngày mai sẽ chiến thắng rực rỡ nhé chào tạm biệt các bạn